thì một nút like và một nút đăng ký kênh thì thao tác của nó rất là đơn giản thôi đó chỉ mất độ khoảng 3 giây thôi nhưng nó lại là cái liềm động lực tinh thần rất là lớn đối với mình nên là các bạn hãy ủng hộ mình nhé đó các cái thao tác rất là đơn giản thôi thì các bạn hãy à, nhấn vào cái đăng ký kênh ấy và sau đấy là các bạn hãy nhấn vào cái biểu tượng của quả chuông khi mà cái tai chuông nó nở ra thì khi đấy là đã đăng ký kênh thành công các bạn nhé cảm ơn các bạn rất là nhiều đây thì bây giờ mình sẽ điểm lại kết quả luôn à, giải đặc biệt thì hôm nay ra 12 cả bộ số là 98112 nhất to thì ra 52 12 với lô tô thì ngày hôm nay cũng không đồng đều với đầu hai đầu không bị câm đó cái đầu 5 và đầu 6 à, ngày hôm nay cũng khá là khá khẩm hơn cả so với các đầu đít còn lại về cái cầu lô hai nháy thì ngày hôm nay chỉ có duy nhất là cái 79 là hai nháy thôi đặc biệt thì ra một hai rồi hôm nay thì không có một cặp lô nào cả thì bây giờ mình sẽ mở lại video mình làm ngày hôm qua cho các bạn nhé cái cái đặc biệt một hai này thì cũng không ngoài ngoài cái dự đoán mà mình dành cho các bạn ngày hôm qua đó đây mình sẽ mở lại cái đoạn mà hôm qua mình chốt số cho các bạn nhé thì à, ngày hôm qua mình có bắt cho các bạn đề chạm hai đó và trong đó có một hai ở trong dàn đề rút gọn đấy thì ngày hôm nay cũng rất là vui ngày hôm nay thì chúng ta đã ăn ăn đề một hai ở trong dàn đề rút gọn các bạn nhé đó <clears throat> ờ, hơi đáng tiếc một chút khi mà ngày hôm nay thì mình cũng chưa lối lại được cái cầu bạch thủ vip cho các bạn nhưng chúng ta ăn được đề chạm hai mà ăn một hai ở trong dàn đề rút gọn thì cũng khá là ok rồi thì hôm nay mình sẽ cố gắng là soi xét cầu kèo thật là ok hy vọng là ngày mai chúng ta sẽ chiến thắng tưng bừng rực rỡ hơn nhá cả lô cả đề thì ngày hôm nay ở trên kênh thì chúng ta ăn một hai đề và các thành viên ở nhóm thứ nương của mình thì ngày hôm nay lại về bờ rực rỡ các bạn ạ đây à, ngày hôm nay mà bạn nào mà đã à, tin tưởng này và đã nhanh tay tham gia vào cái nhóm zalo chốt số và tứ nương của mình thì ngày hôm nay nay lại tiếp tục vẩy bờ với cái cầu lô ăn thông và ngày hôm nay chúng ta còn chiến thắng rực rỡ hơn với hai nháy 79 các bạn nhé đó ngày hôm nay thì chúng ta đã ăn được hai nháy 79 mình có chốt cho các bạn xong tổ vip là 7997 thì à, cái xong tổ lô vip 79 nên đã nổ hai nháy liền với cái cầu lô ăn thông thì ở trên zalo thì cho các thành viên ở nhóm tương đương của mình lên đỉnh núi rất là cao các bạn nhé đó cái cầu kèo nó đang rất là ổn định ở trên zalo thì các bạn mà ai đang bị loạn cầu bí số thì các bạn cũng có thể liên hệ với mình đó là 0963 194 các bạn nhé Nó cũng đang vào cái cầu đỏ rồi và cái cầu kèo rất là ổn định Và ngày mai mình vẫn đang có những cái cầu rất là đẹp cho các bạn tham khảo lấy số về bờ Hãy, hãy nhanh tay liên hệ với 0963 236 194 các bạn nhé đó còn bây giờ thì mình sẽ đi soi cầu chốt số ngày mai cho các bạn để các bạn tham khảo ở trên video ngày mai ngày đầu tiên tháng 12 mình sẽ bắt cho gọn đề chạm 7 và chạm 5 độc thủ đề 575 và bạch thủ vip sẽ là 0220 đó à, cái dàn đề rút gọn của mình ngày mai sẽ có 070 171 373 676 787